thẻ Toàn xin hướng dẫn những quy tắc cơ bản trong tính mệnh khuyết theo bát tự tứ trụ. Đầu tiên ta phải xét đến nhật can, nhật can tức mệnh ngày sinh là hạt giống. Các bạn vào website tự tra lá số ra tứ trụ năm tháng ngày giờ nhật can tức là mệnh ngày sinh Nhật can là hạt giống. Các bạn nhìn vào đồ hình, ví dụ người sinh ngày Giáp Mộc, Giáp Mộc hành dương, thường thích kim thủy và kỵ nhiều hỏa. Thường là ngày ngày hành mộc, ngày giáp và ngày ất thường kỵ nhiều hỏa, cây không thích nhiều hỏa. Hoặc là ngày bính. Ngày bính thường thích mộc thủy kỵ thổ, ngày đinh thường thích mộc và kim kỵ thủy, ngày mậu ngày kỷ mậu kỷ hành thổ ngày mậu thường là không kỵ ngũ hành gì cả thường là thích hỏa mộc thủy ngày kỷ thổ lại khác kỷ thổ là đất mềm thường là kỵ nhiều mộc nhất là mộc dương mộc dương là dần và giáp tương tự như vậy các bạn nhìn vào đồ hình Nguyên tắc số 2 mùa sinh chủ quản ngũ hành kèm theo tiết khí tháng sinh có lực mạnh nhất trong ngũ hành ví dụ người sinh tháng dần mão mùa xuân kỵ mộc thường thiếu kim mùa hè tháng dần ngọ thường kỵ hỏa thiếu thủy mùa thu tháng thân dậu kỵ kim thiếu mộc và mùa đông tháng hợi tý sửu thường kỵ thủy khuyết hỏa đây là thuyết ngạ mệnh ngoài ra 4 tháng thìn tuất sửu mùi thường là kỵ thổ Nguyên tắc số 3 xem hợp hóa của bát tự của tứ trụ hợp hóa của thiên can và địa chi ví dụ bính tân hợp thủy dân mão thìn hợp mộc trong ví dụ này ta có hợi mão cũng hợp mộc tiếp theo thứ tư tìm ra cung chính tài dựa vào nhật can nhật can là ngày sinh cung ta khắc sẽ là cung tài mình sinh ngày âm thì cung tài là dương mình sinh ngày dương cung tài sẽ là âm trong ví dụ này mậu thổ là ngày dương thủy sẽ là thủy âm sẽ là chính tài ví dụ quý hợi mệnh này là mệnh có tài lộc số 5 thân vượng hay thân nhược thân vượng thân nhược dựa vào trụ tháng sinh trong ví dụ này sinh ngày thổ nhưng mà không có hỏa không có hỏa sinh cho ban đầu là thân nhược tuy nhiên mệnh rất nhiều thổ tứ trụ còn lại nhiều thổ tương trợ cho ngày sinh không được xem là thân nhược đây là thân chung kèm theo những yếu tố khác như giới tính họ tên người bên cạnh từ trường ngôi nhà và sự tu tập của mỗi người đây là cách tính cơ bản về mệnh quyết khải toàn xin nhắc lại ngày sinh là hạt giống tháng sinh có lực ngũ hành mạnh nhất Thường các bạn cứ lấy ngược mùa sinh của mình làm dụng thần, ví dụ sinh mùa xuân thì cần kim, sinh mùa hè thì cần thủy, sinh mùa thu cần mộc và sinh mùa đông cần hỏa.